Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Xin một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả các anh em bet thủ ngày hôm qua Nếu như anh em theo dõi trên kênh của mình thì anh em chúng ta đã chiến thắng được những má kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em ngày hôm qua hai trận đấu đó là trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth cũng như trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia thì mình có đẩy cho anh em đó là đi kèo xỉu 3 Đúng không? Ngày hôm qua thật sự là khá là tiếc khi mà anh em chúng ta không ăn được cái kèo xỉu ba khi mà Việt Nam ờ, chúng ta cũng dính một chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta lại thắng và Malaysia quá thuyết phục với tỷ số là 3-0. Thì anh em chúng ta cũng chỉ hòa cái kèo xỉu thôi. Cũng không có mất gì cả. Còn kèo Chelsea với Bournemouth thì anh em chúng ta lại bú được cái kèo Chelsea chấp 1.5 anh em nhá. Đó. Và tất nhiên rồi, ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em đó là bốn trận đấu thì ở trên kênh cao bóng đá nữa thì mình cũng đẩy cho anh em đó là trận đấu giữa Manchester City và Nottingham cũng như là trận đấu giữa Lào và Singapore đó thì anh em nào mà muốn tham khảo hết tất cả những mã kèo và của từng trận đấu của ngày hôm nay thì anh em chúng ta có thể đăng ký hai kênh bóng cao bóng đá cũng như là xem kèo bóng là có tiền để anh em chúng ta có thể nhận được những mã kèo cũng như là tất cả các trận đấu của ngày hôm nay diễn ra anh em nhé <clears throat> rồi quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay ở ờ, dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng trận đấu cuối cùng của vòng 17 ngoại hạng Anh trận đấu giữa Leeds United và Manchester City diễn ra vào lúc 3 giờ và bên cạnh đó dạng sáng ngày mai ờ, ở cái giải Leeds One còn có sự ờ, góp mặt nữa của Paris Saint-Germain cũng sẽ ra sân trong vòng đấu tiếp theo của Leeds One và còn có cả Olympic Lyon nữa anh em nhá. Đấy. Cũng là hai trận đấu khá là hay để anh em chúng ta đầu tư. Quay trở lại với ngoại hạng Anh đi, sẽ đến với vấn đề chính của chúng ta. Ở Manchester City và Leeds United. Điểm qua một chút đội hình của cả hai đội. À, Leicester City à, Leeds United trong trận đấu này tiếp đón Manchester City với đội hình 4-2-3-1, một đội hình mà chắc là trên kênh mình mình cũng nói khá là nhiều rồi. Còn đối với Manchester City thì họ chơi với đội hình đó là 4-3-3 Khi mà bộ ba tấn công uh, uh, của Manchester City trong trận đấu này đó là Bernardo Silva, Erling Haaland cũng như là Phil Foden Và bộ ba tiền vệ thì vẫn là Kevin De Bruyne, Rodri và Gundogan Bộ tứ hậu vệ đó là Kay Walker, Solstone, uh, à, Laporte và Juan Cancelo Và thủ môn của họ thì vẫn là Anderson Nhìn về lực lượng uh, đội hình cũng như là phong độ hiện tại của Manchester City thì chắc chắn rằng là Leeds United trận đấu này mà có thể cầm hòa được Manchester City thì mình nghĩ đó đó là một cái điều mà uh, phải gọi là rất thành công đối với Leeds United trong trận đấu như thế này rồi khi mà cả Erling Haaland cũng như là Kevin De Bruyne họ đang có một phong độ khá là chói sáng ở trận đấu mà Manchester City chiến thắng với Liverpool ở cái giải cúp Liên hoàn Anh thì anh em chúng ta có thể thấy rồi đúng không? Uh, Kevin cũng như là Haaland đã kết nối với nhau một cách hoàn hảo để có thể mang lại chiến thắng uh, cách biệt một bàn cho Manchester City với tỷ số là 3-2 trước Liverpool. Đó. Và không phải nói nhiều nữa. Tất nhiên rồi, trận đấu này thì mình sẽ nghiêng về Manchester City. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải điểm qua một chút về những số liệu khác để chúng ta xem rằng hiện tại chúng ta đi cái kèo chấp thì nó có hợp lý hay không. Về lịch sử thi đấu cũng như là đối đầu của hai đội bóng, cả hai đội bóng này đối đầu với nhau 17 lần và 6 lần Leeds United giành chiến thắng và 6 lần Manchester City giành chiến thắng anh em và có 5 trận hòa Tuy nhiên tất nhiên rồi, Manchester City là một đại gia mới nổi cũng như là một đội bóng lớn ở thời gian gần đây của ngoại Anh thôi. Tầm khoảng 5 năm đổ lại đây thôi, không phải là uh, quá lâu như là Liverpool hay là MU. Đấy, anh em và tất nhiên rằng là với 6 lần đối đầu gần đây nhất của cả hai đội bóng thì mình sẽ chỉ tính từ năm 2020 thôi còn 2, 204 cũng như là 2013 thì thật sự mà nói thì ờ, Manchester City cũng không có quá nhiều điều để nói khi mà một đội bóng chỉ là từ tầm trung hơn tầm trung một chút ở những năm 2013 còn 2020 và 2021 2022 thì đúng là Manchester City mới là một ông lớn thật sự Tuy nhiên thì trong 4 trận đấu từ 2020 đến 2023 hai đội bóng này đối đầu với nhau thì Manchester City có một trận thua với Leeds United ở trên sân nhà còn lại là ba trận còn lại là hòa và thắng và thắng khá là đậm anh em à, trận đấu à, vào năm ngoái đó là Manchester City đánh bại Leeds United với tỷ số là 7-0 và năm nay là đánh bại Leeds United ngay trên sân nhà với tỷ số là 4-0 anh em đấy đây đây là mùa giải năm năm ngoái anh em nhé mùa giải năm ngoái đấy mùng 1 tháng 5 2022 mùa giải năm ngoái khi kết thúc mùa giải có nghĩa là mùa giải năm ngoái mùa giải 2021 2022 Manchester City toàn thắng Leeds United uh, cả hai trận đấu lượt đi cũng như lượt về ở trên sân khách cũng như là sân nhà và chúng ta sẽ điểm qua một chút ờ, một số những mã kèo khác mà chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này uh, thứ nhất đó là mã kèo thẻ cầu thủ Ramos Christensen của Leeds United trong những lần đối đầu với Manchester City đã nhận 4 thẻ vàng và nhiều nhất Leeds United ở thời điểm hiện tại. Và một mã kèo nữa đó là mã kèo ghi bàn. Cancelo đã ghi được 3 bàn cho Manchester City khi đối đầu với Leeds United anh em nhé. Đấy và quay trở lại với kèo của chúng ta hiện tại. Chúng ta đó là kèo chấp trước kèo chấp đang là 1.75 và tài 3.5 thật nhiên rồi không có lý do gì mà mình không đặt niềm tin vào Manchester City trong một trận đấu như thế này uh, một uh, lễ tặng quà mà tất cả các đội bóng lớn đều đã có điểm số rồi và tất nhiên rồi Manchester City họ cũng đang phải gắt gao cạnh tranh với cuộc đua đầu bảng với Arsenal và đây sẽ là một chiến thắng để thể hiện cho rằng Manchester City họ không phải là một đội bóng mà nói như Alex Ferguson nói đó là gã hàng xóm ồn ào nữa mà thật sự là một ông lớn anh em. Và tiếp đến đó là chi tiết mà mình mới nhắc đến cho anh em đó là Kittensen của Leeds United nhận 4 thẻ vàng khi đối đầu với Manchester City thì chúng ta việc gì không đặt niềm tin vào cái kèo thẻ anh em kèo thẻ anh em nhé kèo thẻ đấy hiện tại kèo thẻ đang là Leeds United chấp 1.25 Manchester City cả trận và 0.5 ở hiệp 1 đó anh em chúng ta có thể đi cái kèo 0.25 hoặc là 0.5 đấy là tùy vào anh em nếu như anh em mạo hiểm thì anh em có thể đi 0.5 còn anh em muốn an toàn hơn thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo đó là 0.25 Leeds United chấp thẻ Manchester City trong trận đấu này và tiếp đó nữa đó là cái kèo ghi bàn khi mà số liệu chúng ta có thể thấy rằng Cancelo ghi 3 bàn thắng cho Manchester City khi đối đầu với Leeds United ở thời gian vừa qua. Đấy, và hiện tại cái mã kèo uh, Juan Cancelo ghi bàn đang là ăn 8.90. Đấy. Đây cũng là một mã kèo khá hay mà có thể đặt niềm tin trong trận đấu này. Uh, chúng ta có thể đặt ừ, thêm nữa đó là Kevin De Bruyne ghi bàn nhá. Hiện tại thì uh, cái kèo Erling Haaland ghi bàn thì đang ăn khá là thấp có 1.16 thôi. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái kèo đấy đi Kèo giải trí nhưng mà ăn thấp quá thì anh em chúng ta không nên uh, qua Và kèo thẻ, à kèo thẻ xong thì phải kèo góc đúng không? Nhưng mà mình đang nghĩ rằng là kèo góc này thì anh em chúng ta khó chơi Thật sự mà nói thì trong mùa giải năm nay Manchester City chúng ta khó chơi góc với Manchester City lắm Khi mà Manchester City có bàn thắng sớm Nếu như có bàn thắng sớm và dẫn trước đối thủ Thì kèo góc thường thường là rất dễ chết anh em rất là dễ chết đó và cái kèo chấp góc cũng không phải là một cái kèo mà uh, dễ ăn khi mà Manchester City dẫn bản cũng như là Manchester City thi đấu vậy nên là chúng ta sẽ nếu như anh em thích chơi góc ấy thì anh em cố gắng bắt đáy trong trận đấu này anh em nhé bắt đáy trong trận đấu này ví dụ như là ở kèo hiệp 1 đi thì sẽ hiện tại đang là 4.5 thì anh em chúng ta có thể đợi đến đó là kèo 4 hoặc là 3.5 anh em đi cho nó an toàn à, anh em nhá đó thì mình sẽ gợi ý cho anh em 5 mã kèo thôi đó là mã kèo thẻ mã kèo thẻ mã kèo thẻ ba cái mã kèo thẻ cũng như là hai cái mã kèo chính đó là Manchester City chấp 1.75 cũng như là tài 3.5 trong trận đấu này để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là chơi và như mình cũng nói rồi kèo ở trên kênh chỉ là kèo tham khảo thôi không phải là kèo mà mình đẩy cho anh em nhé những trận đấu mà mình đã đẩy cho anh em thì mình bắt buộc mình phải theo dõi trận đấu đó ví dụ như là những trận đấu của Chelsea ngày hôm qua cũng như là trận đấu Việt Nam và Malaysia mình còn đợi kèo hạ đến Việt Nam chấp 1 và tài hai hòa thì mình mới dám đẩy cho anh em. Thì ngày hôm qua chúng ta bú full trận đấu giữa Việt Nam và trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth cũng vậy. Mình đẩy cho anh em đó là khi Chelsea ghi được bàn rồi, mình cũng theo dõi uh, thật sự mà nói thì Chelsea ngày hôm qua họ thật sự không phải là đội bóng mà tấn công và đang đập một cách mạch lạc để chúng ta có thể đặt niềm tin ngay vào cái kèo 1.5 và khi mà Chelsea thắng 1-0 thì mình mới đẩy cho anh em tiếp đó là cái kèo Chelsea 1 trừ 1 cũng như là 0.25 lý do vì sao? Vì khi mà Chelsea có bàn thắng rồi thì khi đó Chelsea đã chuyển qua lối chơi phòng ngự phản công không phải như là bôn mượt nữa và bôn mượt họ lại chuyển sang chơi đôi công song phẳng với Chelsea luôn và đó mới là cơ hội để anh em chúng ta đặt niềm tin vào Chelsea với những uh, đòn phản công cũng như là các cầu thủ như là Mason Mount, Kai Havertz cũng như là Pulisic chơi phản công rất hay nên là mình đẩy cho anh em đó là kèo chấp 1 cũng như là 0.25 thì ngày hôm qua chúng ta bú được 0.25 ở hiệp 1 anh em nhé và tiếp đó là kèo góc tài góc mình không đi chấp góc mà mình chỉ đi mỗi tài góc thôi và ở hiệp 2 đấy thì còn anh em còn đi đó là kèo góc bôn mượt nữa đấy kèo góc bôn mượt nữa đẩy tiếp kèo góc bôn mượt cho anh em nữa để anh em chúng ta có thể kiếm tiếp anh em nhé đó thì ngày hôm qua góc thì anh em chúng ta bú full và kèo trận thì anh em chúng ta hòa cái kèo chấp 1 nhưng mà chiến thắng cái kèo chấp 0.5 ở hiệp 1. Đấy ngày hôm qua rất là quá là ok rồi. Nói chung là hầu hết trận đấu nào anh em chúng ta cũng đã có lãi cả và trận đấu giữa MU cũng vậy. Trận đấu giữa MU 1.5 cũng như là à, kèo tài thì anh em chúng ta mất có nửa tiền nhưng mà kèo chấp thì anh em chúng ta ăn full. Đấy thì anh em chúng ta cũng được nửa tiền và đặc biệt là mình có đẩy cho anh em tiếp đó là kèo mắc cân Rafford ghi bàn nữa. Đấy, mắc Marcus Rashford ghi bàn ăn có 1.88 thôi nhưng mà mình vẫn cho anh em đi Đấy, Marcus Rashford hiện tại đang là phong độ rất cao thì tội gì anh em chúng ta không đặt niềm tin một chút vào Marcus Rashford và thật sự rằng là Marcus Rashford ngày hôm qua uh, đã không phụ niềm tin của mình khi mà anh là người mở tỷ số cũng như là đưa MU dẫn trước đấy ngay trong hiệp 1 anh em nhá và